để giúp trẻ phát triển những kỹ năng giao tiếp bạn có thể cùng trẻ dựng lên một câu chuyện bạn có thể giúp trẻ bắt đầu bằng cách gợi ý hãy cùng nhau kể một câu chuyện về chú khỉ ngốc nghếch nào sau đó bạn và trẻ có thể thay phiên nhau thêm vào câu chuyện ví dụ trẻ có thể nói chú khỉ ngốc nghếch thích vui chơi cùng bạn bè bạn sẽ nói, một ngày nọ, chúng tìm được rất nhiều chuối. Trẻ có thể nói, chú khỉ ngốc nghếch bắt đầu ăn hết chuối. Bạn có thể nói, bạn của chú khỉ rất buồn vì chúng không được trái nào. Và trẻ có thể nói, chú khỉ nói, tớ sẽ chia sẻ cho mọi người. Tạo ra một câu chuyện sẽ giúp trẻ học cách suy nghĩ sáng tạo và chuyện những ý tưởng thành lời nói